Ok anh em, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới anh em về cái bộ môn uh, sóc dĩa đó thì uh, cơ sở Cường Phát Lộc xin chào tất cả anh em uh, là năm 2021 rồi nha thì uh, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới anh em về cái bộ môn là chén camera sóc dĩa anh em đây thì mình sẽ giới thiệu sơ về cái chén camera này thì chén camera này làm hoàn toàn nguyên liệu bằng sứ tất cả mẫu mã đều được anh em nhé chỉ cần anh em gửi mẫu lên rồi mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em chứ không phải bắt buộc anh em lấy một cái mẫu bên mình và đặc biệt hôm nay mình sẽ giới thiệu cái cái chén này là sử dụng qua của nó là nguyên bộ nó là một cái đế sạc từ Đây, một đế sạc từ một màn hình để xem đó và một cái khiển cái khiển này á để anh em bật cái chén này hoạt động đó rồi <clears throat> bên mình á chế thêm một cái khiển này để làm tiết kiệm pin hơn hồi trước anh em chơi những cái chén camera mà chén à, chén nhựa đó em đó không phải chơi qua những chén sứ như này những cái chén nhựa từ những cái chén nhựa đó anh em lắc lên là thấy lắc lên thấy thì cái tốc độ hao pin của nó cực kỳ nhanh đó trong vòng mà một tiếng đồng hồ nó sẽ hết pin nhưng mà riêng cái chén này anh em đánh được 5 năm tiếng đồng hồ không hết pin anh em nha 5 tiếng khi nào anh em bấm cái nút này màu xanh này thì chén mới mờ mắt còn anh em không bấm nút này thì chén hoàn toàn không mở mắt và chén camera này bao cho anh em cực kỳ nét anh em nha bây giờ bốn bốn vòng đen này anh em mình sẽ úp lại và khi anh em bấm cái nút màu xanh này bấm cái máy này bấm cái này thì anh em mở màn hình lên là sẽ thấy đó bốn đồng đen anh em thấy chưa đó mà khi anh em không bấm nút này thì có bật màn hình lên cũng không bao giờ thấy anh em chỉ cần bấm lên là thấy đó nó mở mắt anh em nhá đó rồi bây giờ mình sẽ mở ra và lật hai đồng đen này lại sắp đôi nha anh em nha bây giờ sắp đôi sẽ úp lại thì bây giờ mình sẽ mở cái cái màn hình lên nè bật nút nè đó sắp đôi mờ quá anh em để mình lấy nét lại nha đó, anh em thấy sắp đôi rõ ràng không đó khi nào anh em bật cái này lên thì nó sẽ uh, sẽ, sẽ sẽ sẽ hao pin và nó sẽ mở mắt cái chén này thì chén này thì anh em biết rồi chén thì phải có tan rồi nó có camera trong này thì nó bấy nhưng mà quan trọng nhất là cái chén nó phải liền lạc anh em nhìn nè rất đẹp nha anh em nha đó và bên mình đều có tem bảo hành cho anh em đây là những cái tem bảo hành rồi bây giờ mình sẽ lắc mình chơi vài chén anh em xem ừ còn anh em không à, anh em thắc mắc mà không hiểu á, thì anh em liên hệ số điện thoại trực tiếp trên màn hình nha 0898 54311 để được tư vấn nha anh em nha bấm nút đó cái này thì anh em thấy sắp đôi cho anh em rõ ràng không sắp đôi nè rồi mở nha đó sắp đôi anh em thấy chưa sắp đôi đó. cứ anh em không hiểu gì thắc mắc thì anh em à, cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình nha để gặp à, nhân viên tư vấn trực tiếp cho anh em nha 0898 54311 đó cái nút cái máy này á, anh em chơi cách xa tầm 10 mét anh em nhé cách xa được 10 mét và báo qua một cái bộ rung rời đó, nói chung là anh em cứ liên hệ trực tiếp mình sẽ tư vấn kỹ hơn đó cái này là chơi được cách xa 10 mét nha anh em nha không cần phải nhất thiết cần như thế này đâu chẳng qua làm video cho anh em xem thôi rồi như thế này thì anh thấy thấy rồi sắp đôi tiếp mà anh em sắp đôi tiếp nha đó sắp đôi tiếp anh em thấy chưa cực kỳ chuẩn xác luôn đó là bị chén camera về sóc dĩa nha anh em ừ. chỉ cần anh em bấm nút khiển thôi là ok rồi bấm nút hiển thị ok rồi đó chỉ cần anh em bấm cái nút này lên bấm nút màu xanh lên bật màn hình nè có nút xanh nè nó tự động mở mắt anh em nhé đó tiếp tục sắp đôi anh em nhé anh em nhìn nè sắp đôi rõ ràng hai đen hai hai trắng nè sắp đôi đó rất nhanh đó sắp đôi đó thì anh em xem video đó thì thấy đó mình đã test cho anh em vài chén và bao uy tín cho anh em đảm bảo cho anh em là camera cực nét đó và nó quan trọng một điều là cái, cái nhờ cái mốt này mà anh em đánh có thể thời gian lâu hơn 5 tiếng trở lên anh em nhé từ 5 tiếng trở lên chứ không bao giờ dưới 5 tiếng anh em nhé nếu dưới 5 tiếng một định một đó, khẳng định với anh em luôn liên hệ trực tiếp 0898 54311 để được tư vấn và anh em xem video thấy hay thì nhớ để lại một like một đăng ký kênh để mà mình có cái động lực á làm những cái video mới nhất hay nhất về những cái bộ môn cờ bạc biệp đó bên cơ sở cường anh em bấm vào cái kênh đăng ký anh em bấm vào cái mục video thì nó có rất nhiều cái video để anh em xem cũng ví dụ như thế này đây mình sẽ mở cái kênh của mình lên cho anh em xem luôn nha đó mình mở chỉ anh em cách mà mà mà đăng ký kênh của mình thì khi anh em đăng ký kênh thì anh em có một cái mục đăng ký kênh như thế này đó đây là cái kênh của bên cơ sở cường phát lộc anh em nha đây là cái kênh cơ sở của cường phát lộc thì anh em khi anh em xem kênh thì bấm vào chữ xem kênh đúng không nó hiện chữ xem kênh thế này và anh em bấm vào video thì bên mình có rất nhiều cái video nói về bộ cua bịp anh em nhìn nha rất nhiều rất nhiều đó camera tài xỉu bài lá bầu cua đó sóc dĩ nói chung là rất tất cả đó, máy cam đánh bài đó rất nhiều anh em nhá chứ anh em bấm vào mục là video thôi đây kênh đây là kênh của mình anh em chỉ cần bấm vào kênh đó hiện vào đây bên này nó có số nút đăng ký này anh em nó có nút đăng ký kênh nè khi anh em chưa đăng ký thì bấm vào đây đã đăng ký rồi chúc anh em cái năm 2021 này thành công hơn trong bộ môn ờ, biệt nha anh em nhé xin chào anh em